Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến bài 26 Một bài đọc ngắn và nội dung của nó vẫn là cái điều mà tác giả muốn nói đến nhất trong cái đoạn văn này là gì Các bạn à, nhớ check căn thời gian và à, xem cái phần giải thích của mình ngày hôm nay nhé Đầu tiên mình sẽ cùng đọc cái câu hỏi là Hisaka itai của tố họa Nanika Cái điều mà tác giả muốn nói đến nhất là gì Bây giờ mình sẽ cùng đọc cái phần chi tiết ở trên đây Ego ga umaku naritai nihonjin no ikani oi koto ka y cả ní cộng với lại cầu từ để hỏi ở đằng sau nó là một cái cụm cấu trúc ngữ pháp nó bằng với cái từ uh, how ở trong tiếng Anh ấy là như thế nào ấy, đến mức độ như thế nào ấy uh, người Nhật thì uh, có rất là nhiều người Nhật uh, rất là muốn uh, giỏi uh, tiếng Nhật như thế nào ấy, thì sorewa wa shinbun ya zakushi de eigo gakushu ni kansuru koukoku o mainichi no yoni ni mikakeru koto demo wakaru thì sô đê hóa ở đây nó chính là cái chủ đề được nói đến ở câu đằng trước là có biết bao nhiêu người Nhật à, muốn trở thành à, muốn giỏi à, tiếng Anh ấy thì cái điều đó à, có thể biết được à, thông qua cái việc là Mikake Koto Demo là chỉ cần nhìn qua các cái à, biển quảng cáo hoặc là các cái thông tin quảng cáo liên quan tới cái việc học tiếng Anh ở trên tạp chí cũng như là trên ờ, các cái tờ báo hàng ngày ấy, thì là chúng ta có thể hiểu được là cái số lượng người Nhật muốn giỏi tiếng Anh nó nhiều đến mức độ như thế nào. Ờ, uh, これさえ覚えれば英語の達人になれる毎日たった15分聞くだけで話せるようになるなどいともたやすく ở đây có cái từ itomo nó bằng với lại hông tô ní hoặc là mặt tắc cự này thì nó chỉ đơn giản là thể hiện là rất là gì đó thôi còn taya sức cự là một cái từ gôi nghĩa là can tan rồi yoi là nghĩa là đơn giản đấy à, na độ ở đây là các cái danh từ à, đưa ra các cái ví dụ ví dụ như là à, chỉ cần mình nhớ cái này thôi là sẽ có thể trở thành một cái người à, nói tiếng Anh rất là tốt này rồi hàng ngày chỉ cần à, nghe 15 phút thôi là sẽ có thể nói được này thì uh, nghe có vẻ là rất là đơn giản đúng không thực sự rất là đơn giản những cái câu mà được trích dẫn ở trong ngoặc ở đây nó chính là các cái cô cốc cự ấy là các cái tờ báo liên quan tới cái việc học tiếng Anh ấy thì uh, người ta viết những cái câu như vậy và nó trông có vẻ rất là gì đơn giản thực sự là đơn giản ego 英語をものにできる 気にさせるような宣伝文句が並んでいる、uh, 並んでいるở à, đây là uh, la liệt các cái à, lời quảng cáo hoặc là các cái câu quảng cáo kiểu như là saseru ở đây là khiến luôn khiến cho mọi người có cái cảm giác là uh, có thể uh, thành thạo được tiếng Anh cái ego mono ni tự là một cái hyogen mà chúng ta cần phải nhớ là nani nani o mono ni suru này hoặc là mono ni tự là thành thạo cái gì đó hoặc là biến cái gì đó thành của mình ấy thì trong cái đoạn này mình sẽ dịch là la liệt các cái uh, câu uh, quảng cáo và ờ, khiến cho mọi người nghĩ rằng là uh, có thể uh, thành thạo hoặc là thông thạo tiếng Anh 果たして語学の上達に近道はあるのだろうかno đà đầu cả đây là một cái câu hỏi tu từ uh, đặt ra ở trong một cái đoạn văn thì là mình sẽ xem xem là người ta trả lời cho cái câu hỏi tu từ này như thế nào thì nó chính là cái ý mà tác giả người ta đang muốn nói tới nhất thì ở đây mình đang hiểu là liệu à, có một cái con đường gần nhất để mà thành thạo à, tiếng Anh được hay không hataste ở đây là quả thật là hoặc là quả đúng là vậy thì rốt cục là liệu có một cái con đường ngắn nhất để mà thành thạo à, tiếng Anh được hay không hoặc là thành thạo ngôn ngữ được hay không watashi wa sore wa kaketa shikan ni hile suru to omotte iru Hile suru ở đây có nghĩa là tỷ lệ, tỷ lệ với cái thời gian mà bỏ ra các cái tạo sĩ càng là các cái tọa di cẳng ở đây là tỷ lệ với cái khoảng thời gian mà mình bỏ ra ấy. còn cái xô đây ở đây nó thay thế cho cái câu đằng trước là cái con đường ngắn hoặc là cái con đường gần để mà thành thạo được tiếng Anh thì liệu có hay không thì tôi nghĩ rằng là ờ, nó sẽ tỷ lệ với cái cái điều đó hay là cái con đường đó ấy, nó sẽ tỷ lệ với lại cái thời gian mà mình bỏ ra thì bây giờ cái điều mà tác giả muốn nói đến nhất ở đây là gì như vậy cái câu cuối cùng này nó chính là cái câu trả lời cho cái ờ, câu ở đằng trước là liệu có cái con đường ờ, tắt nào để mà thành thạo được ngôn ngữ hay không thì tôi nghĩ rằng là nó cái con đường đó chỉ nó sẽ tỷ lệ tỷ lệ đúng không? Tỷ lệ với cái thời gian mà công sức mà mình bỏ ra. Vậy cái ý của cái đoạn văn này nó có nghĩa là gì? Có cái con đường ngắn không ạ? chắc chắn là không đúng không mà nó chỉ là do cái công công sức hoặc là cái thời gian mình mình bỏ ra thôi cái con đường đấy nó sẽ tỷ lệ với cái thời gian và cái công sức mà mình bỏ ra thế nên đáp án của mình nó chính là cái câu số 1 này này Mizukai Shikang đệ Goga Kuka Umaku Na được Koto Anai có là không có cái chuyện mà à, có thể giỏi được cái ngoại ngữ à, trong một cái khoảng thời gian rất là ngắn mà nó sẽ tỷ lệ với cái khoảng thời gian mà mình bỏ ra còn câu 2 câu 3 câu 4 mình xem loại như thế nào nhé. xin bưng nhá yashino ko ko cứ nị go ga cứ nộ do ta chữ nộ chikamichi ga kai te haru là trong các cái tờ quảng cáo trên tạp chí hoặc là trên báo chí thì đang viết về cái con đường ngắn nhất uh, con đường tắt để mà giỏi được cái môn ngoại ngữ thì uh, nó đúng với cái đoạn ở phía bên trên là trên các cái tờ báo tạp chí người ta viết về những cái con đường đó về cái cách mà để uh, giỏi uh, tiếng Anh một cách rất là nhanh chóng dễ dàng đúng không nhưng mà ở đây trong bài này nó có một cái câu hỏi tu từ nó nằm ở giữa bài này này là liệu phải chăng có cái con đường đó không thì tác giả phủ định lại cái việc đấy nên câu 2 này bị sai câu 3 là gì ạ go các nộ các siêu ni cả ngô các kê nổ ạ yoi hô hô to ạ này là cái việc mà dành thời gian cho việc học ngoại ngữ học ngôn ngữ thì không thể nói rằng là đó là một cái phương pháp tốt thì cái câu này bị sai hoàn toàn rồi còn câu 4 là gì ạ kanta go ga cử ga do ta sự sự hô hô ga a được cả đồ cả wa wakara này gọi là không biết được là liệu có cái phương pháp nào để mà do ta sự là thành thạo cái ngôn ngữ một cách đơn giản hay không thì cái đô cả wakara này này cũng bị sai nên là cái đáp án của mình nó chỉ là cái số 1 giống như là mình vừa phân tích cái bài này mình rút ra được một cái kinh nghiệm là trong một cái bài đọc mà nó có xuất hiện một cái câu hỏi tu từ một cái câu hỏi mà tác giả tự đặt ra cho mình tự đặt ra cho người đọc thì mình sẽ xem xem là tác giả trả lời cho cái câu hỏi tu từ đấy như thế nào thì nó chính là cái điều mà tác giả muốn nói đến nhất kể cả bài ngắn hay bài dài mà mình xuất hiện một cái câu hỏi tu từ như thế thì là chúng ta đều có thể tìm cái cách mà tác giả cái đáp án mà tác giả uh, trả lời nó như thế nào cho cái câu đấy thì nó chính là cái nội dung mà tác giả muốn nói đến nhất nha đấy, thì cái bài ngày hôm nay của mình kết thúc lại đây uh, các bạn nhớ là lưu lại các cái uh, từ vựng mà mình bắt gặp như là y cạ ní này nó bằng với hau ở trong tiếng Anh ấy đi với lại cái từ để hỏi là uh, đến mức độ như thế nào này như thế nào này uh, rồi cái taya sư cự là taya sư ấy thì nó là đơn giản này rồi à, hataste là rốt cuộc là uh, liệu có cái nọ hay kia hay không cái từ hi lê ở đây là tỷ lệ với lại cái thời gian mà mình bỏ ra Đấy thì uh, hẹn gặp lại các bạn vào video sau nha